Hàng ngày, những yếu tố bên ngoài tác động trực tiếp khiến làn da chúng ta càng trở nên nghiêm trọng. Chúng ta cần bảo vệ và chăm sóc da một cách thông minh hơn. Ferment Honeybus Innocent Ampoule được tạo nên từ các thành phần chính hoa Honeybus lên men, hợp chất mật ong, ceramide NP, năm loại hyaluronic và giải pháp hydro. học tham gia vào quá trình sản xuất mỹ phẩm là một bước tiến lớn trong hành trình làm đẹp an toàn. Đây là kết quả từ những nỗ lực và nghiên cứu của các chuyên gia da liễu. Elravi, sự lựa chọn hàng đầu từ chuyên gia